Thưa quý vị và các bạn, đới gió đông nam của khối khí ẩm đang có dấu hiệu yếu dần, trong khi vùng áp thấp phía Tây lại đang có xu hướng mở rộng hơn về phía đông. Vì thế, những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở miền Bắc được dự báo sẽ có xu hướng giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở khu vực ven biển và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đến trưa và chiều trời chuyển sang trạng thái khô ráo hơn, trời có nắng nên nhiệt độ tăng lên mức từ 24 đến 26 độ. Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc Bộ không có mưa, ngày nắng sớm với cường độ nắng mạnh nhiệt độ trong ngày tăng lên mức 28 đến 31 độ. Sau đó dự báo từ khoảng đêm 13 tháng 2, một đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta. Khối không khí lạnh lần này có tính chất khô nên chỉ gây mưa, mưa rào ở Bắc Bộ trong khoảng ngày 13 và 14 tháng 2. Sau đó trời chuyển tạnh giáo, rét khô nên nhiệt giảm sâu, nhiệt độ cao nhất ngày xuống dưới 20 độ C, kết thúc đợt nồm ẩm kéo dài ở Bắc Bộ. Vùng áp thấp mở ra cũng làm thay đổi thời tiết ở miền Trung,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 Còn ở khu vực miền Tây nhiệt độ ở mức từ 33 đến 34 độ.